Xin chào tất cả anh em đang xem kênh của Tấn Phạm CBB Rất nhiều anh em đang đi chơi sóc đĩa mà lỡ thua tha Không biết phải làm sao để gỡ lại những gì đã mất Rất nhiều anh em đang có khả năng sóc cái Mà lỡ thua tha thì nên xem clip này Tấn Phạm cam kết giúp anh em gỡ gạc lại những gì đã thua tha Anh em đang đi sóc đĩa mà không thể nào điều khiển được quân vị theo ý muốn Thì anh em cùng theo dõi clip này Và nhớ đăng ký kênh Tấn sẽ chia sẻ tới anh em những cái điều hay để hỗ trợ cho anh em gỡ gạc lại những gì đã mất đây, với một bộ quân vị bát đĩa hoàn toàn là xanh chín Làm sao để anh em có thể điều khiển theo ý muốn của anh em Chỉ với một cái nhẫn sâu nhạc này Anh em đang xem này Chỉ với một cái nhẫn này Anh em có thể làm chủ được sân chơi của anh em Quân vị bát đĩa là xanh chín Đang là tứ tử bốn đồng đen đúng không ạ Dân làng ở đó Tứ tử người ta hay đánh lẻ Thì mình sẽ giữ ở chẵn Anh em xem nhé này Cân tay ngay bát xong này Sóc dài thoải mái này đó mở ra 4 đồng còn nguyên chẵn thưa đó 4 đồng còn nguyên anh em nhé thì để mà cái nhẫn này hoạt động có nguyên lý như thế nào Tuấn sẽ đi về hướng dẫn luôn cho anh em để anh em hiểu và để anh em có thể sở hữu lên một cái sản phẩm này anh em chỉ cần chạm nhẫn vào đĩa như này đó chạm vào cái vành đĩa này anh em dồn vị lại nghiêng đĩa lên dồn vị ở đây nghiêng đĩa lên này đó sau đó anh em rung tay này đó âm của nhẫn kêu quân không nhảy mình sẽ đánh bạch cầu ví dụ đang là xếp đôi mình cũng dồn vậy như vậy dồn lại sau dồn vị lại nhá dồn vị lại thì vị nó không bị nhảy đấy là nguyên lý hoạt động của nhẫn mình có thể là làm chủ được sân chơi thì chắc chắn là anh em có thể chiến thắng được rồi ví dụ đang là chẵn người nào đánh chẵn thì anh em đuổi hoặc là anh em bán đi người nào đánh lẻ thì anh em giữ lại đó bán sạch mặt chẵn mặt lẻ của tôi đúng không ạ đây là cái nhẫn sông nhạc nó hỗ trợ cho anh em là điều khiển quân vị cứu thua trong mọi sân chơi đúng không ạ nhẫn rất là đẹp anh em nếu mà đo cỡ tay ấy, anh em chỉ cần lấy cái dây anh em quấn vòng tròn vào cái tay của anh em đeo nhẫn anh em kéo dài ra đo cái khoảng cách chiều dài cho tấn tấn sẽ hỗ trợ cho anh em là chọn một cái nhẫn vừa tay đó bây giờ thì anh em nào mà có khả năng muốn sở hữu cho mình một cái nhẫn để anh em về có thể là chiến thắng lại trong sân chơi của anh em thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho tấn phạm cbb anh em đặt hàng nhận hàng kiểm tra hàng và thanh toán tạm thanh toán tiền đó đây là những cái đồ chơi hay nhất còn à, nếu mà anh em nào không muốn đeo nhẫn muốn sở hữu một cái sản phẩm khác thì ờ, anh em có thể xem clip tiếp đây quân vị bát đĩa hoàn toàn là xanh chín tôi sẽ biểu diễn cho anh em xem nhé đó quân vị bát đĩa hoàn toàn là chắc chín mở ra nhìn thấy hai trắng một đen ván nào nhìn thấy ba con thì mình đánh đúng không tiếp tục này các tay này bác sóc nhé vẫn nhìn thấy hai trắng một đen ván này mình chưa kết đúng không hai trắng một đen này nó bị chồng vị này đây được gọi là đoàn kiện hay không đó bốn trắng dồn mất vị này đó ván này chuẩn 100 trăm này ba đồng trắng lẻ thưa đoàn tiện trên không này rất là hiệu quả trong cái bộ môn sóc đĩa nếu mà anh em nào làm cái đấy ba đồng trắng tiếp chính xác không ạ đó một khi mà mình đã được làm chủ sân chơi thì mình nên có những cái đòn này chặn thừa hai đồng trắng đó ngoài ra anh em nào có khả năng đưa được quân vị vào thì có thể là dùng cái máy R6 này máy cảm ứng R6 này báo rung báo theo nhịp hoàn toàn là chính xác lên đến tầm 100% luôn đấy cái máy này máy R6 này hàng này thì tất tất cả hàng của bên Tấn Phạm đều có thể bảo hành cho anh em là một năm tiếp theo nếu mà anh em nào có khả năng đưa được cái bát tàng hình vào thì đây là cái bát tàng hình camera bát tàng hình camera này nó sẽ hỗ trợ cho anh em là nhìn thấy bên trong là chẵn hay là lẻ anh em chơi thì anh em đeo cái cầm cái màn này đứng xa khiển rung này này đó anh em nhìn rõ này hai đồng trắng hai đồng vàng quân nào cũng có thể chơi được anh em nhé à. quân nào cũng có thể chơi được chỉ cần đưa bát vào thôi đó nhìn rõ luôn đây chỉ với cái màn này thôi cái khiển này bát bát này đập ra không tí tang anh em nhé nếu mà anh em nào cần thì có thể liên hệ trực tiếp cho tấn phạm cbb và đừng quên đăng ký kênh của Tấn Phạm nha Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em